Phần 2. Bài văn mẫu số 1 văn tả cơn mưa rào mùa hạ. Đã một tuần nay trời nắng gắt, không khí vô cùng oi bức. Đám cỏ gà đâm rễ trắng, chuồn chuồn dạo thấp, trẻ con trong xóm hát vang, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Vậy mà trời vẫn nắng. Chiều hôm ấy, trời bỗng nhiên chuyển gió, trời đang xanh bỗng xám lại, từng đám mây đen lừng lững đùn lên từ phía chân trời đằng đông. Phút chốc đã phủ kín bầu trời, trời đất tối sẫm lại, sấm bắt đầu yầm với những tia chớp loằng ngoàng, những giọt nước mưa nặng lác đác rơi xuống mái nhà lột bộp, mưa rơi xuống sân gạch lấm tấm. Mẹ con đàn gà vội vã chạy vào núp dưới mái hiên, con mực sủa ý oảng, một tiếng sét nổ đinh tai, gió như ngừng thổi để nhường cho những hạt mưa nặng chịu. Lúc này mưa bắt đầu đổ xuống như chút, đúng là mưa rào rồi. Những hạt mưa to ào ào chút xuống như đổ nước, phút chốc, sân nhà lênh láng nước, nước đục ngầu chảy ra vườn, những giọt mưa rơi xuống làm nổi bong bóng, sấm chớp vẫn nổ rền, lại sầm sầm một đợt mưa tới, mưa dốc hết số nước tích tụ bấy lâu nay xuống đất, cây cối như reo mừng chào đón cơn mưa, những ngọn mồng tơi rung rinh, những cây mìa vẫy vẫy lá, cây bưởi lặng lẽ để cho mưa lọt qua các tấc lá thấm đẫm gốc. Lúc này sấm sét đã ngừng, chỉ còn mưa đề đều, rào rào rội xuống. Lúc trẻ con trong xóm cởi trần chạy ra tắm mưa, yới cười nói, là hét. Chúng nó vừa nghịch thả những con thuyền giấy vừa gấp, vừa ngăn dùng nước chảy. Rồi mưa lặng lẽ tan dần, mọi vật ướt đẫm, cây lá tươi tỉnh sạch sẽ như vừa mới tắm gội xong, bầu trời xanh ngát không một đám mây, ánh mặt trời chiếu vào những giọt mưa đọng trên lá long lanh, không khí mát dịu, trong lành. Mọi người nói cười hí hả, ai cũng phấn khởi vì cơn mưa rào kịp thời, đúng là mưa bạc, mưa vàng. Sau cơn mưa, mọi người đổ ra đồng làm việc, chúng em đi bắt cá, bắt cua, đàn gà cũng băng qua sân ra vườn mưa xong tha hồ kiếm thức ăn, Mẫu số 2 văn tả cơn mưa rào mùa hạ, nắng mỗi ngày một thêm nóng nực, đã mấy hôm rồi, trời nắng gắt, trưa hôm nay, trời lặng gió, trong nhà, ngoài sân thật oi nồng, bà vừa phe phẩy quạt vừa nói, có lẽ trời sắp mưa. Quá trưa, trời nổi gió, mây từ phía biển đùn lên, dựng lên, rồi từng đám mây bạc xám lướt qua, đuổi nhau trên bầu trời, rồi mây đen bao phủ bầu trời mặt đất bỗng tối sầm lại, gió nổi lên ù, ù, kiến cánh bay ra đầy sân, đầy vườn. Tiếng sấm trầm từ biển, từ dãy núi xa vọng tới, cơn mưa rào ào ào kéo tới, những giọt mưa to bằng hạt ngô đập xuống mái nhà, mặt sân gạch kêu lạch đạch, chỉ một lúc sau, nước lênh láng, bong bóng lấp loáng mặt sân, gió thổi mạnh, mưa quất lộp bộp dì rào vào cửa sổ, cửa ra vào, lá chuối trong vườn gõ trống bong bong không ngớt, cây chanh, cây bòng khép tán như để bảo vệ những chùm trái lắc lư, lũy tre, khóm dừa xõa tóc như đang uốn mình, đang múa trong mưa gió, sen trong hồ xòe rộng lá hứng mưa, tiếng mưa bùng bùng nghe thật vui tai. Mưa từng đợt từng đợt chút xuống ảo ảo, chớp lạch đỏ khé bầu trời, tiếng sấm, tiếng sét chuyển đất, cây đa cổ thụ đầu làng vẫn ngạo nghễ đứng trụ giữa trời mưa, nó xòe rộng tán làm chỗ trú mưa cho đàn sáu sậu. Khí nóng bị làn gió và nước mưa xua tan tự lúc nào, trời mát mẻ, ai cũng cảm thấy vui sướng, cây cỏ hả hê vươn mình đứng dậy đón mưa. Mưa nhẹ hạt dần rồi tạnh hẳn, gió nhẹ và mát vô cùng, trên cái phòng lá, lâu lâu nước mưa lại rơi xuống rào rào, trời quang hẳn, xanh thắm bao la, mặt trời chiếu sáng, lấp lánh hàng cây ngọn cỏ, gà mẹ tục tục dẫn đàn con đi săn run nơi góc sân góc vườn vợ chồng chú chim chìa vôi cất tiếng chòe chẹt trên cành bưởi trên khắp các nẻo đường xe cộ và người đi lại mỗi lúc một rộn ràng đẹp nhất là đồng lúa sau cơn mưa lúa sắp trổ đồng đồng hớn hở đón cơn mưa vàng đầu hạ chim sơn ca hót véo von giữa màu xanh bát ngát bài văn tả cơn mưa mẫu ba Mùa hạ là mùa của ánh nắng vàng nhuộm hết cả những con đường với những cơn gió mát lành, giúp cho cái nắng gắt như được giảm xuống. Là mùa của những tiếng ve kêu lẫn trong những cảnh hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Và hơn hết, em yêu nhất chính là những cơn mưa giàu chợt đến chợt đi tưới mát tất cả vạn vật. Buổi chiều hôm ấy, trời bỗng nhiên oi ả hơn mọi ngày, ánh nắng như trói trang hơn, cả một vùng không hề có lấy một chút gió nào ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Những chiếc quạt máy như không đủ công suất để phục vụ cho tất cả mọi người nữa chúng chỉ chạy một cách lờ đờ. Ngay cả với những hàng cây cổ thụ và những bãi cỏ dài mấy hôm nay cũng như không còn sức sống nữa, chúng như héo rũ, không còn được đung đưa theo những cơn gió như thường ngày. Ai cũng mong có một cơn mưa mát lành tới để làm dịu bớt cái oi nóng của những ngày hè. Và rồi, chỉ khoảng nửa tiếng sau đó, trời đất như thay đổi, những đám mây đen xì từ chân trời bay về, trời bỗng nổi lên những trận gió lớn như mang biết bao hơi lạnh từ biển vào trong đất liền, trẻ con cùng nhau reo vui, chào đón cơn mưa đến với niềm vui hân hoan, hạnh phúc. Và rồi ầm ầm, một tia chớp như xé toạc cả bầu trời cùng với tiếng sấm hùng, ngay lập tức, người lớn vội vàng chạy về nhà đóng cửa, cất đồ, quần áo phơi ở bên ngoài lũ trẻ thì cười vui sướng, hẹn cùng nhau đá bóng dưới trời mưa, hoạt động của con người như nhanh hơn để chạy đua với thời tiết. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lộp bộp ở trên mái hiên, trên những con đường. Và nhanh chóng sau đó, cơn mưa lớn bắt đầu rơi như chốt. Những hạt mưa mát lạnh đậu xuống như xua tan hết tất cả cái oi nóng của mùa hè, làm cho lòng người cũng cảm thấy trong lành vui sướng hơn bao giờ hết cơn mưa tưới mát vạn vật, mang đến cho con người và thiên nhiên một sức sống mới hơn bao giờ hết. Cây cối như được gội dừa tẩy đi hết những bụi bẩn của những ngày qua. Cơn mưa mùa hạ tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau cơn mưa, tất cả mọi thứ như được khoác thêm một lớp áo mới, tươi mát và trong xanh hơn bao giờ hết. Mọi vật cùng vui sướng khi được tắm mát sau rất nhiều ngày oi bức. Phía xa xa, trên bầu trời trong xanh sau trận mưa, bỗng nhiên xuất hiện những tia sáng lung linh, cong cong vươn lên giữa bầu trời, đó là cầu vòng sau mưa. Mưa mùa hạ không chỉ tưới mát sức sống cho vạn vật mà còn làm cho con người cảm thấy yêu đời hơn bởi những gì mà nó đem tới. Những cơn mưa chợt tới chợt đi đã trở thành một hình ảnh tượng trưng cho mùa hè, giúp chúng ta được gần nhau hơn, để có những phút giây gần bên nhau, cùng lắng nghe những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. Bài văn tả cơn mưa mậu 4 Cả tuần nay, trời trở nên nóng bức khác thường, mọi người đều đổ xô ra ngoài hiên nhà trên tay cầm chiếc quạt phe phẩy, người nào người nấy đều uể oải, mồ hôi nhễ nhại, cây cối đứng im thân thầu rũ, ai cũng than vắn thở dài mong chờ một trận mưa thật lớn. Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến bao phủ cả bầu trời không mấy chốc trời đang sáng giờ đây tối hẳn lại và sức nóng cũng dịu bớt, rồi gió bắt đầu nổi dậy, lúc đầu còn nhẹ sau mạnh dần mang theo khí mát lạnh, sức gió làm cành cây trao đảo, bụi đường tung bay mù mịt, các mái nhà lợp tôn lâu năm bị bung đinh vít đập vào nhau ầm ầm, khách đi đường tăng tốc độ xe hy vọng về đến nhà sớm hơn, người bộ hành cũng rảo bước nhanh, nhà nhà đều khép cửa lại để tránh gió, ai cũng dự đoán sẽ có một trận mưa thật to, đường phố cũng dần dần vắng khách lác đác một vài chiếc xe chở hàng về muộn đang y gạch chống lại với sức gió. Rồi từ mái nhà vang lên những tiếng lộp đột thật mạnh, những hạt mưa đầu mùa nặng và thưa bắt đầu rơi xuống. Chỉ vài giây sau một trận mưa rào ào ào ập tới thật nhanh khiến cho mọi người chuẩn bị dọn dẹp chưa kịp phải hối hả chạy tất bật. Nước từ lưng chừng trời tuôn xối xả như chút cơn giận giữ xuống mặt đường. Các giọt nước đan vào nhau tạo thành một bức màn trắng xóa. Trước kia nóng bức khô khan bao nhiêu thì giờ đây mát mẻ và nơi nào cũng đầy áp nước. Khách đi đường lỡ bước vội nép vào mái hiên nhà ở hai bên phố để trú mưa. Thỉnh thoảng vài chiếc xe hơi lao nhanh làm tung tóe nước. Nước cuồn cuộn chảy về phía có công rãnh đục ngầu mang theo rác rưởi. Từ trong nhà các em nhỏ chạy ùa ra sân để tắm mưa. Chúng đùa giỡn la hét đuổi bắt nhau dưới cơn mưa lấy làm thích lắm. Trên bầu trời một lần chớp ngoằn ngoèo chợt sáng lóe lên tiếp theo là một tiếng sấm vang rền cả không gian, mưa vẫn sầm sập chút nước xuống mái nhà, trên đường phố. Được một lúc lâu mưa dần dần ngớt hạt. Bầu trời cũng sáng ra, mưa bắt đầu tạnh, xe cộ lưu thông trở lại, nhà nhà mở cửa, trời trong sáng mát rượi, bụi bặm trên các cành lá được tắm gội sạch sẽ nên giờ đây cây nào cũng sáng đẹp hẳn ra mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Cơn mưa đầu mùa thật to mang lại cho mọi người một niềm vui khoan khoái, sau những ngày nóng bức khó chịu gần như ngạt thở. Giờ đây không khí trở nên mát mẻ, vạn vật như hồi sinh, nước mưa sẽ tiếp sức cho ruộng đồng, cho cây lúa được xanh tươi, vài cánh chim bay ngang trời và vầng thái dương cũng bắt đầu lộ diện ló ra những tia sáng chói lọi len qua những cành cây kẽ lá còn đọng đầy nước tất cả như hòa chung niềm vui với mọi người. Bài văn tả cơn mưa mẫu năm, mấy tháng nay, trời nóng oi bức, mặt trời như đổ lửa, mọi người, ai cũng mong muốn có một trận mưa rào. Mà thế rồi, chiều hôm qua trời mưa thật, đang nắng trang trang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tối đen, gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường, khói bụi mịt mù, mọi người ai cũng rảo chân bước vội, xe cộ phóng nhanh hơn, tôi đi học về, may mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp, những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường, hơi nóng bốc lên, mưa càng nặng hạt hơn, mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa. Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn, cây cối ngả nghiêng, vật vã với những cơn gió mạnh, hai bên đường, người nhờ chú mưa mỗi lúc một đông, chẳng ai muốn mình bị ướt, thế mà mấy cậu nhóc ở xóm tôi lại chạy ra đường tắm mưa, chúng nô đùa, nhảy nhót, hò hét ầm ĩ, đường vắng hơn, chỉ còn vài chiếc xe là lầm lũi chạy trên đường. Mà cũng đâu chỉ con người, con vật cũng vội vàng đi tìm chỗ chú mưa, mấy con chim vội vàng bay đi chỗ chú thích hợp, chó, mèo nằm ngoài sân cũng vội chạy vào chỗ khô ráo, sạch sẽ, rú rũ bộ lông ướt lướt thớt của chúng. Mưa thật to, nước mưa làm sạch mặt đường, chảy cuồn cuộn vào các rãnh cống. Mưa ập đến nhanh như thế mà cũng rất mau tạnh, mưa nhỏ dần, thưa thớt dần rồi tạnh hẳn, bầu trời thoáng đãng, trong lành, cầu vồng bảy sắc hiện ra lung linh, cây cối trở nên xanh tươi hơn nhờ được tắm nước mưa thỏa thuê, vài con chim bay ra khỏi chỗ trú đậu lên các cành cây hót díu rít. Mặt đường sạch bóng nhưng vẫn còn vài vũng nước nhỏ. Mọi người ra khỏi chỗ trú mưa, vội vã trở lại với công việc hàng ngày. Cơn mưa đúng lúc đã đem lại sự sảng khoái, dễ chịu, xua tan đi cái sự mệt mỏi hăng ngày vì oi bức. Đối với mọi người, cơn mưa thật đáng yêu, cần thiết và có ích. Bài văn tả cơn mưa mẫu 6, ông mặt trời tỏa ánh nắng chói trang, làm cho không khí của mùa hè càng thêm oi ả, à, khó chịu ngồi trong nhà, em chỉ mong sao có trận mưa rào. Bỗng từ đâu, những đám mây lớn, đen kịt kéo đến đuổi hết mây trắng đi, gió thổi mạnh giật đùng đùng, mặc sức điên đảo, cuốn bụi cát bay mù mịt, cây cối nghiêng ngả, tranh thủ rũ bỏ hết những chiếc lá giả nua, xấu xí. Mấy chú chim sẻ cũng biến đi đâu mất hút, trên đường, ai nấy đều hối hả, vội vàng đi thật nhanh để tránh mưa. Ở các sân chơi, mấy em nhỏ cũng líu tíu chạy về mau kẻo ướt. Nhà nào nhà đấy đều vội đóng cửa kín mít, em thì thật nhanh thu hộ mẹ cái áo ngoài sân. Rồi mưa cũng đến, lộp đột lộp đột chỉ trong phút chốc mà mưa đã tuôn rào rào, mưa như chút, mưa như xiên xuống, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xóa, màn mưa hệt một tấm màn trắng xóa càng ngày càng dày và mau hơn, trên mái tôn, tiếng mưa như ai ném đá, Ngoài đường vắng tanh không một bóng người chỉ chọn tiếng mưa là xối xả, có mấy cái cây trong vườn ướt lướt thướt, như vẫy tay run rẩy, anh mèo mướp trong nhà giật mình nhảy lên ghế đầu. Sau một hồi vui chơi, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, trên các cửa cống nước mưa đổ hào hào những đám mây trắng lũ lượt kéo về, chất lên tầng tầng, lớp lớp như có vẻ mừng vui, hoan hỉ lắm. Chim chóc cũng từng đàn bay về, ngân vang giai điệu rộn ràng của mùa hè, cây cối như được tắm gội sạch sẽ, hiện rõ vẻ tươi mới, tràn đầy sức sống, dường như trong không khí chỉ còn lại sự mát mẻ và tươi mới do cơn mưa đêm đến. Ngoài đường, xe cộ tấp nập hẳn lên. Em thầm cảm ơn cơn mưa đã mang đến không khí dễ chịu, xua tan cái oi bức của mùa hè. Bài văn tả cơn mưa mẫu 7, miền Bắc có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa lại mang một đặc điểm riêng khác biệt. Những cơn mưa theo mùa cũng vì đó mà chẳng giống nhau, nhưng nhắc đến mưa, chắc hẳn ai cũng yêu những cơn mưa xuân hơn cả. Những hạt mưa mùa xuân mỏng tang, nhỏ xíu may mắn rơi xuống không gian, mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm tranh vênh cả không gian ướt nhòe. Mưa xuân khác mưa hè ở điểm đó, mưa mùa hạ là mưa rào, hạt mưa lăn, ào ào thô bạo dọi thẳng xuống mặt đất. Mưa xuân cũng khác hẳn mưa phùn gió bắc mùa đông. Nó mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ấm áp quyện trong gió chứ không phải những mũi kim châm tê tái ra người. Những đợt mưa xuân rơi vội vàng nhưng không làm ướt áo của những người đang lang thang trên phố. Cũng bởi thế, mưa xuân không làm con ngõ phải đọng nước như mưa rào mùa hạ mà chỉ ẩm ướt, nhớp nháp bám dính vào gót dép. Tôi khẽ ngửa mặt lên trời để mặc cho hạt mưa lấm tấm rơi trên mặt. Buồn buồn như có hàng chục cậu bé con đang nhảy nhót trên da vậy. Mưa xuân không ảo ạt, sôi nổi. Nó chỉ lất phất nhưng dài dẳng từ ngày này qua ngày khác. Có khi đến hàng tuần liền vẫn không thôi. Nếu mưa phùn mùa đông khiến ta có cảm giác mọi vật xung quanh đang gắng co nhỏ lại để trốn cái lạnh khắc nghiệt thì mưa xuân lại kêu gọi vạn vật lột bỏ cái vỏ thô cứng. Trên cây, từng chồi non bắt đầu nhú ra, nõn nà mơn mờn Ngoài đồng, dẫu vẫn đang ngày Tết nhưng các cô bác nông dân đã ra đồng để tranh thủ điều kỳ diệu mà mưa xuân mang lại. Những ruộng mạ xanh dờn, những hàng lúa đều tăm tắp cứ dần lấp kín thửa ruộng. Nhìn những hạt mưa xinh xắn kết tụ trên nhành lá, lòng người ai cũng mơ màng nghĩ đến ngày mai ruộng đồng sẽ xanh mướt màu xanh của lúa dậy thì con gái chỉ riêng một điều ít ai để ý, trên mái tóc của mẹ, trên mái tóc của cha, hạt mưa xuân lấm tấm như những hạt muối tiêu gọi những sợi bạc lên màu, mưa mùa xuân mong manh, dịu dàng mà mang trong mình sức mạnh.